Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số bóng đá trận Việt Nam gặp Lào diễn ra vào lúc 19 h 30 phút ngày 21 tháng 12 trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ gặp khó trước đội tuyển Lào. Thế nên, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đầu của bảng B AFF Cup 2022 là 3 điểm. Sau chuyến làm khách trên sân Lào, tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt trận thứ hai và giáp mặt với ông lớn Malaysia ở lượt trận thứ ba của bảng B AFF Cup 2022. Malaysia là một đội bóng lớn, là một đối trọng chính của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trong hành trình vào bán kết. Đây là trận đấu rất được trông đợi và cần khẳng định của tuyển Việt Nam. Nhưng trước khi tính đến trận chung kết bảng ấy, thì tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải hướng đến cuộc đối đầu với Lào với mục tiêu 3 điểm. Đội tuyển bóng đá quốc gia Lào đã tham dự 12 kỳ AFF Cup, tuy nhiên đều không vượt qua được vòng bảng. Thành tích tốt nhất của đội tuyển này đến nay đó là vị trí thứ ba của cúp bóng đá đoàn kết AFC 2016. Đến với kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Lào mang đến gồm 28 cầu thủ. Trong số này thì cái tên Billy Kekel Pomphol gây chú ý nhất bởi vì anh đã từng thi đấu ở League 1 trong màu áo của Angel giai đoạn 2016-2018. Sau đó anh chơi bóng cho một số đội bóng hạng thấp hơn trước khi chuyển sang thi đấu cho Siri Pahang ở Malaysia hồi đầu năm 2022. Anh chỉ được ra sân sau 4 trận, không ghi được bàn nào và rơi vào cảnh thất nghiệp không lâu sau đó. Trong vòng 6 tháng trở lại đây, Kết cao Pomphone không thi đấu bất cứ một trận đấu chuyên nghiệp nào. Ban đầu thì Billy Kekao cao không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Lào. Tuy nhiên, nhận thấy hàng công không có ai thực sự chất lượng. Huấn luyện viên West đã gọi tiền đạo này lên trận đấu với đối thủ Việt Nam trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022. Đội tuyển Lào không được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Trong lịch sử AFF Cup, đội tuyển Lào chưa một lần giành thắng lợi trước Việt Nam. Ở lần chạm trán tại AFF Cup vừa qua, cũng ở đất Lào, đội chủ nhà đã phải nhận thất bại nhẹ nhàng 0-2 trước đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dẫu cho rất nỗ lực để tìm một hình ảnh mới, nhưng mà đội bóng xứ Triệu Voi dưới trướng của ông Michael Wells vẫn chưa có sự cải thiện nào đáng kể. Mới nhất thì Lào còn để thua đậm trước U23 Thái Lan đến 0-5 trong trận giao hữu ngay trước thềm AFF Cup 2022. Thất bại đậm đà này là bằng chứng cho năng lực chuyên môn còn hạn chế của các cầu thủ xứ triệu voi và cho thấy được trình độ vẫn còn có một khoảng cách rất lớn đối với những đội bóng hàng đầu khu vực. Trước một đối thủ không phải quá mạnh, tuyển Việt Nam chắc chắn phải hướng đến 3 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cần xung trận với thái độ tôn trọng đối thủ. Đó cũng là cách tôn trọng chính mình để có thể đưa trận đấu diễn ra theo ý đồ chiến thuật của chính tuyển Việt Nam lựa chọn. Đội tuyển Việt Nam đến với AFF Cup năm nay với mục tiêu quan trọng là đòi lại chức vô địch từ tay Thái Lan. Chính vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ nước nhà. Đặc biệt thì đây cũng là cơ hội để Quang Hải cùng với đồng đội lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau thất bại trước Thái Lan tại AFF Cup 2020. Với đẳng cấp vượt trội, sẽ không khó đoán khi đội bóng áo đỏ sẽ là những người làm chủ thế trận và có được 3 điểm ở trận gia quân. Việc câu lạc bộ Pau FC để Quang Hải trở về khoác áo tuyển Việt Nam làm huấn luyện viên Park Hang-seo bớt lo lắng về tuyến tiền vệ. Bởi lẽ Quang Hải là miếng ghép rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Sau trận giao hữu thắng Philippines 1-0, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách các cầu thủ Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, trong đó có 3 thủ môn. 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển ở chiến dịch AFF e Cup này bao gồm thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân, tiền đạo Hà Đức Trinh và Phạm Đình Duy. Ông Park Hang-seo khẳng định: "Tôi hài lòng về hàng công của tuyển Việt Nam. Chúng ta chỉ còn một tuần nữa là đến AFF e Cup. Điều quan trọng nhất là không có cầu thủ nào bị chấn thương. Với mỗi vị trí trong đội hình của tuyển Việt Nam mà tôi chọn sẽ phải có nhất là hai cầu thủ. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể." Thắng trận là mục tiêu hàng đầu như đã đề cập thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn phải đối đầu với đối thủ sừng sỏ là Malaysia ở trận kế tiếp. Vì thế, một mục tiêu cần thiết khác là bảo toàn lực lượng và có thể phải giấu bài để có thể tạo ra bất ngờ cho đoàn quân của ông Kim Pan-gon. Nếu như Park Hang-seo không tung đội hình tối ưu nhất ở trận này cũng không phải là quá bất ngờ. Nhìn về sự chênh lệch về lực lượng, một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam cách biệt trong chuyến làm khách ở sân Lào không phải là quá khó nếu như thầy trò ông Park Hang-seo tôn trọng đối thủ đúng mực. Về lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng Nhìn vào bảng lịch sử đối đầu Chúng ta có thể nhận thấy được là trong năm trận đối đầu gần đây nhất của hai đội Thì Việt Nam của chúng ta đang làm tốt hơn tuyển Lào với chiến thắng chung cuộc 5 trận Về đội hình dự kiến ra sân trận đấu giữa Việt Nam và Lào Tuyển Lào Các cầu thủ dự kiến Savanna Sangso Sangvilay Festivilay Si Phong Phan Viêng Kham Sai Tay Pha Savani, Khongmathila, Khao Vong Trương Kham và Kết Kheo Tuyển Việt Nam, thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ dự kiến Thành Trung, Duy Mạnh, Việt Anh, Hồng Duy, Quang Hải, Hồng Dũng, Văn Đức, Văn Toàn, Tuấn Hải và Văn Quyết. soi kèo tỷ lệ mức kèo chấp trận Lào Việt Nam. Nhà cái đưa ra mức kèo chấp cả trận là 2.25. Kèo chấp hiệp 1 là 1.25. Bảng A là bảng đấu mà Lào chỉ được đánh giá là đội bóng lót đường, trong khi Việt Nam đang được đánh giá cao hơn rất nhiều về mọi mặt và là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nên không bất ngờ khi những chiến binh sao vàng đang được đánh giá cao hơn. Niềm tin dành cho thầy trò luyện viên Park Hang-seo càng có cơ sở khi họ vừa phải trải qua chuỗi trận giao hữu cực kỳ ấn tượng, trong đó đã từng thắng đậm Singapore và thậm chí là lội ngược dòng đánh bại Dortmund. Về kèo châu Á, Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo lần lượt là 2.04, âm 2 trên 2.5 và 1.80. Cho dù đã rất nỗ lực thời gian vừa qua, nhưng đội bóng xứ triệu voi dưới trướng của ông Michael Well vẫn chưa có sự cải thiện nào đáng kể. Mới nhất, Lào còn thua đậm U23 Thái Lan với cách biệt là 0-5 ở trận giao hữu ngay trước thềm AFF. Đây cũng là thất bại thứ ba của họ trong 4 trận gần đây nhất. Trong khi đó, sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đã có 5 trận đấu giao hữu nhằm giữ vững phong độ cho các cầu thủ và tìm ra những phương án chiến thuật thích hợp. Kết quả thu về là ngoài sức mong đợi khi những chiến binh sao vàng đã toàn thắng cả 5 trận đấu đó. Qua đó, giúp các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có được đà hưng phấn rất cao và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Lào chưa bao giờ là một thử thách thực sự đối với Việt Nam. Theo đó, những chiến binh sao vàng đã toàn thắng trong cả 7 lần đụng độ đối với đội bóng này trong lịch sử. 6 trận trong số đó cách biệt tỷ số từ 3 bàn trở lên. Và đáng nói hơn là Lào chưa từng lần nào đưa được trái bóng vào mảnh lưới của Việt Nam. Do đó, trận đấu sẽ mở màn được dự đoán là một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Các chuyên gia khuyên nên chọn Việt Nam. Về kèo tài xỉu, nhà cái đưa ra các mức lần lượt là 2.07, 3.5 và 1.75. Chỉ phải chạm mặt với đội bóng chiếu dưới Việt Nam sẽ có được một khởi đầu suôn sẻ tại mùa giải năm nay. Chắc chắn, các học trò của luyện viên Park Hang-seo đang rất khát khao thể hiện bản thân. Do đó, theo giới chuyên gia, Tài đang là phương án lựa chọn phù hợp trận này. Nên chọn Tài. Về kèo châu Âu, trong 5 trận toàn thắng vừa qua ở lượt trận giao hữu của Việt Nam, có hai đối thủ nằm trong khu vực Đông Nam Á là Singapore và Philippines. Đây đều là những đội bóng được đánh giá cao hơn Lào, nhưng Việt Nam cũng đều toàn thắng. Do đó rất khó để đội chủ nhà có thể đứng vững. Các chuyên gia khuyên nên chọn Việt Nam. Soi kèo hiệp 1 Lào đã cho thấy một hệ thống phòng ngự rất rời rạc ở trận thua bạc nhược 0-5 trước Thái Lan mới đây. Tuy không thể nói lên quá nhiều điều trong một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ khi không có được thực lực, họ mới không thể có được chút phản kháng nào. Trong quá khứ, Việt Nam cũng luôn nhập cuộc một cách tự tin khi chạm mặt Lào. Vì vậy mà khả năng cao